mẹ vỗ tay cổ vũ anh Khanh ạ à. Yêu là đau, thương là đau sao Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về Tình là có không khi nào Tay cầm tay, thương là thương sao Chờ mong ngày mai ai biết ra sao Người có đi xa tận phương trời Nắng trong mơ tìm nhau Chờ một ngày yêu thương là lời Nói cho nhau một câu Để từng ngày ta thôi còn trong ngóng Trái tim thôi cũng yên Để từng đêm xanh trên biển một mình anh nơi đây vẫn thao thức yêu lắm thương lắm mà sao người đi về đâu vẫn nhớ về tình là có không khi nào tay cầm tay thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời chờ một ngày yêu thương lạ lời. để từng ngày ta thôi còn trong nóng để từng đêm ta say triền miên một mình anh nơi đây vẫn thao thức tay ta thôi còn trong ngõ để từng đêm ta say triền miên một mình anh nơi đây vẫn thao thức